Ok, hello, xin chào mọi người Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một ông thanh niên say rượu Đây chính là cậu của mình dạ nó để mời phát đấy ở trên được ai <laughs> cho thằng đó thằng tư đấy đây chuyện đấy cái nào thế đều một đều một à để ra để lá để ra để lá à. à để ra để lá có nhà bà tổ Yeah. Dạ được chưa, được chưa? Hả? Nhìn. Dạ thì chụp cái cái lái mình được ra ra ra ra vậy chung tí chung ra giá thì kẹo trả cái mày vậy <laughs> alo ông cứ nhà đấy kìa này thấy kìa này loa đấy để bay á mày là củ mày gì đó về và có nhà tao đây ở à? đấy giờ ra đây dạ, dạ, dạ, thân cái này hả à vì thân mới tầm mới tầm nó đi tao đấy nữa ăn được rồi có mà hả giờ lâu cứ trên năm rồi có không anh cúng rồi cái không bay cột cỡ tâm không cái bay cột ai già ra để chụp cái này bay đi đi đi nó nó ra rồi hả cơm đi nó thái về 내가 다 봐나. không được à, không được không hỏi được gọi không được ừ. không hỏi được à không được là cũng à, nhà bây giờ phương dưới có nhà bây giờ có có có bạn có bè có nhà đi có bạn có nhà có có có bạn đi có bạn đi mà có ờ. nhà lên rồi đó khi đấy là thế <laughs> ra về đi ra đấy về khép mày hả ra chụp khép này ấy dạ lá chai lá chai này mà này to đấy khù đâu ấy mà tao mất không khùi nữa nó mới thế mất ông khùi thì tao để lấy toàn tay rồi đấy lên vậy à lùi cái xe mày này phần nó cũng mất á cũng mất á đó nó mà liều mà mà liều mà lan trai mới còn nè bảy nhân lan trai mới như này lan trai học chưa gương này phần lan trai cụ à, ừ. cụ đấy đấy mà cây nữa à, ừ. à, cụ ừ. à cụ đứa ní là cơm mà phải mưa nữa à, cụ đứa lát này à. à mà phải mưa đấy thôi là chữ nàng non dù chưa tàu nàng chữ mẹ và chữ à, cương chả quá là cà phê cái kèo là có như là cái này họ tái đó tôi mi này cái máy này cũng mát để tôi ngày á mà đi mà là cứ đấy แต่หลอกอันเกินนะมาถ่ายน่ะเรียนฮะแมนโมเมนนะอ๋ออาจบ่แมนนะอาจบ่แมนแล้วเราต่างกันนะเออเราบ่แมนเราต่างกันนะเออเป็นนี่เราต่างกันนี่เราได้ออท้ายมันนะจะละเราเป็นปีใจมาเออปีใจมาได้ได้ปีปีปีใจมาเมื่อเราออท้ายเดี๋ยวละแล้วเราใจกึ่งเออเกินนะnó càng nó khổ càng là càng càng làm sai ừ xa là nếu mà xa lâu tay cho nó à. à, chỉ, có là lâu lâu thì cô ví tưởng thôi đấy cái khẩu trắng thủ à khẩu trắng vì nó tay ra đầu phòng ừ. là phòng chống ừ. là phòng chống khẩu trắng ừ. nó phải nó ờ. à. bạn là với là cái củ với mà đi vào mới ừ ok bọn em bọn em là à, của của với tăng đó ừ. đấy cậu của mình đi nấu thái vẫn á thế mà tăng tăng lắm à đấy cái này nó rồi đi chạy đi chạy lại ơi xe rượu rất là phê máy quay lại kia đấy cậu mình đã đi rồi đi đến nửa đường rồi đấy ở kia ok đấy các clip của mình đến đây là kết thúc nha ok chào anh em